Ừ, xin chào tất cả quý thầy cô à, đầu năm học mới à, với vai trò là giáo viên chủ nhiệm à, thì quý thầy cô phải thực hiện rất là nhiều việc à, nào là lấy lý lịch học sinh rồi à, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình à, lấy ý kiến về tâm tư nguyện vọng tình cảm của học sinh à, hoặc là quý thầy cô có thể lấy ý kiến để à, xây dựng nội quy cho lớp học à, thì nếu mà mình học trực tiếp à, thì việc này mình thực hiện rất là dễ dàng à, còn hiện tại à, mình sẽ chuẩn bị học trực tuyến à, như vậy thì à, việc này mình cũng không thể bỏ qua à, như vậy thì mình sẽ làm bằng cách nào để mình có thể thu thập được ừ, tìm hiểu được các em về hoàn cảnh gia đình à, về tâm tư nguyện vọng tình cảm của các em à, về mong muốn của các em đối với nhà trường đối với giáo viên chủ nhiệm hay là à, muốn thầy cô muốn khảo sát kính về một vấn đề nào đó à, thì mình sẽ thực hiện bằng cách nào hôm nay à, em sẽ chia sẻ cho quý thầy cô à, cách sử dụng Google Form à, để quý thầy cô có thể ừ, tiến hành lấy ý kiến kính đối với học sinh để học sinh có thể trình bày có thể nói rõ hoàn cảnh của mình có thể nói rõ tâm tư nguyện vọng tình cảm của mình để quý thầy cô có nhiều thông tin hơn và hiểu các em nhiều hơn để mình tiến hành hỗ trợ các em trong một năm học với bắt đầu với việc học trực tuyến à, vậy thì mời quý cô theo dõi à, em sẽ chia sẻ màn hình à, đầu tiên thì quý thầy cô hãy vào à, gmail của mình à, đây là em đã đăng nhập sẵn gmail à, tài khoản google của mình à, vậy thì quý thầy cô sẽ bấm vào chọn dấu ba chấm này à, trong này à, quý thầy cô sẽ chọn hai cách một là mình có thể chọn chọn tài liệu hai à, là mình có thể vào thẳng vào biểu mẫu vậy thì à, ví dụ ở đây em sẽ chọn tài liệu em sẽ vào chỗ tài liệu thì khi vào chỗ tài liệu à, thì sẽ ra một giao diện như thế này à, mình sẽ bấm vào góc menu chính à, bên góc trái của màn hình thì trong này mình sẽ chọn biểu mẫu à, nếu như cô chọn biểu mẫu ngay từ ban đầu thì nó sẽ vào thẳng vào đây luôn trong biểu mẫu này thì đây là những biểu mẫu mà em đã sử dụng rồi em đã tạo rồi à, thì bây giờ để bắt đầu với một cái biểu mẫu mới thì thầy cô sẽ bấm vào chỗ yêu cầu này à, thì đầu tiên thì mình sẽ đặt tiêu đề cũng như là đặt tiêu đề như là khảo sát đầu năm mình sẽ đặt tiêu đề bên dưới cột trùng giống như vậy là khảo sát đầu năm rồi bên dưới dòng này quý vị cô có thể à, dặn dò à, mô tả gì biểu mẫu thì dặn các em thực hiện gì đó thì mình sẽ ghi nội dung dưới này chỗ mô tả rồi để cái phần biểu mẫu này à, được đẹp hơn thì quý vị cô có thể vào phần tùy chỉnh giao diện à, mình có thể chọn à, một cái tiêu giao diện bấm vào chèn sau đó nó sẽ ra một cái giao diện như thế này để mình trang trí cho cái hiệu quả mình nó được sinh động đẹp hơn rồi trong này thì mình sẽ bắt đầu nhập câu hỏi à, thì bây giờ ở câu hỏi mình sẽ bấm vào chỗ câu hỏi không có tiêu đề thì mình bấm vào đây là mình sẽ nhập câu hỏi đây là nội dung câu hỏi à, ví dụ nếu mà mình sẽ à, để họ tên à, để cho học sinh à, điền cả câu trả lời là họ tên của mình à, như vậy thì đây là câu trả lời học sinh phải điền để tự trả lời họ tên của mình thì mình sẽ chọn à, bên đây là câu trả lời ngắn à, vậy thì đoạn dưới này là đoạn mà thông tin học sinh sẽ trả lời rồi vậy thì bên dưới câu hỏi này trả lời có bắt buộc tất cả em đều phải trả lời không nếu bắt buộc thì mình sẽ chọn cái mặt này thì tất cả học sinh sẽ phải trả lời câu này rồi vậy thì mình muốn thêm câu hỏi tiếp theo thì mình sẽ thêm dạ, vậy thì hình thức mình sẽ chọn hình thức câu hỏi câu hỏi này là hình thức gì ví dụ như là bây giờ là học kiểm kỹ thì lúc này mình sẽ à, nhập tùy chọn một à, ví dụ như là nam rồi và tùy chọn hai thì đây sẽ tự động hiểu là nữ à, thì mình bắt buộc cái này là bắt buộc trả lời mình sẽ chọn vào bắt buộc như vậy thì đến khi học sinh trả lời câu gì giới tính thì học sinh chỉ cần bấm vào cái hộp để sổ xuống trong đó là có nam nữ học sinh chỉ chọn đúng cái giới tính của mình à, vậy thì mình cứ tiếp tục vậy mình sẽ thêm câu hỏi à, câu hỏi ví dụ như mình à, mình muốn học sinh nói về ví dụ hoàn cảnh gia đình thì mình sẽ ghi câu tiếp theo đây là hoàn cảnh gia đình rồi vậy thì thầy cô có thể yêu cầu học sinh như thế nào đó ví dụ như bây giờ à, mình có thể tạo một hợp kiểm à, hợp kiểm à, là hộ nghèo hộ cận nghèo tương tự như vậy thì quý thầy cô có thể à, lấy thêm những thông tin khác ví dụ như là có thể những câu hỏi riêng à, em thích học nhất môn gì à, môn nào em giỏi nhất à, hoặc là à, điều mong muốn nhất của em trong năm học này là gì à, hoặc là à, điều em mong muốn nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là gì à, hoặc là em mong muốn điều gì nhất đối với nhà trường à, hoặc là em có mong muốn gì à, đối với ba mẹ điều em mong muốn nhất đối với ba mẹ cho nên đó là những câu hỏi mà quý vị cô có thể uh, cho học sinh trình bày về tâm tư của mình uh, tùy theo nhu cầu của mỗi giáo viên mình muốn theo các bạn thế bạn nào thì mình sẽ đặt ra câu hỏi tương ứng xây dựng nội quy lớp học đây là em lấy thú kính của học sinh à, để thống nhất về nội quy lớp à, như vậy thì à, đây là nội quy riêng của lớp thôi à, à, thì em ghi chú là các em đưa ra ý kiến của mình à, để cùng nhau xây dựng nội quy riêng à, cho lớp à, trong này thì mình sẽ đưa ra các câu hỏi à, câu hỏi này là cho học sinh à, trả lời à, theo là họ kiểm dưới là những sẽ những câu hỏi mà mình mong muốn à, ví dụ như à, điều mà bản thân em mong muốn nhất trong năm học này là gì hoặc là điều em mong muốn nhất đối với tập thể lớp 10 ừ, A3 của mình là gì à, điều em mong muốn nhất đối với giáo viên chủ nhiệm trong học này là gì à, điều em mong muốn nhất đối với ba mẹ là gì thì đối với những câu hỏi mà riêng về cá nhân về tâm tư về nhận của các em thì để cho các em được tự do à, được trình bày hết suy nghĩ của mình thì là mỗi ngày em sẽ không lấy họ tên học sinh và để học sinh làm một cách rất là thoải mái vậy thì khi học sinh à, trả lời xong à, giáo viên sẽ không biết được là câu đó là của em nào mình chỉ lấy theo số đông thôi và mình chỉ nắm chung về tâm tư tình cảm của em và về mong muốn của các em đối với người học này thôi quay trở lại chỉ cần kiểm tra trong cái tài khoản của mình Google của mình à, mình sẽ trở về cái địa chỉ Gmail mình cũng vào đúng như cũ à, vào đúng biểu mẫu à, rồi mình chỉ cần mở biểu mẫu đó lên à, mình sẽ mở cái biểu mẫu mà mình đã gửi cho học sinh à, thì mình sẽ thấy những câu trả lời của em ở đây là thể hiện là có 37 học sinh trả lời à, vậy thì à, lúc nãy à, mình đã xây dựng câu hỏi xong rồi thì bây giờ mình gửi thật sinh mặt cách nào là bây giờ mình sẽ bấm vào gửi à, ở góc bên phải thì mình có thể gửi bằng hình thức là mình nhập địa chỉ mail thì mình sẽ chưa có địa chỉ mail phục sinh cho nên mình không gửi theo hình thức này nữa à, mình sẽ không gửi theo hình thức này được à, mình sẽ bấm vào à, biểu tượng này một cái link à, vậy thì ở đây nó sẽ có một cái đường liên kết à, thì mình bấm vào rút gọn à, để cho cái đường liên kết này nó được ngắn gọn hơn vậy thì các cô chỉ cần bấm vào sao chép và mình tiến hành vào Zalo và mình có thể à, gửi à, cái mail này đến cho lớp và dạy à, học sinh à, hoàn thành tiếng Anh theo mail của mình rồi vậy thì khi chúng trả lời thì quý cô đã thu thập được những câu trả lời ở đây à, mình sẽ vào câu trả lời thì trong phần câu trả lời này à, sẽ thống kê cho mình à, là ý trả lời nào à, là được bao nhiêu phần trăm thì mình nhìn vào đây mình có thể nếu đây là em tìm quy lớp thì mình có thể lấy cái thời gian à, đã vậy thì theo, làm theo số đông thì à, mình một câu màu xanh thì là à, đã chọn đa số học sinh đã chọn ý trên này à, thì như vậy thì mình sẽ thống nhất à, này sau khi mình thống nhất xong thì mình chỉ cần tạo cái bảng nội quy và mình gửi lên cho à, lớp thì, thì đây là số đông học sinh đã chọn nên là chắc chắn các em sẽ có ý thức quy mà mình đã thống nhất em có thể mình có thể vào cái phần dấu cộng màu xanh này à, để mình đưa cái thông tin này ra một cái bảng Excel đây là tất cả các câu trả lời của em à, vừa rồi em đã chia sẻ cho quý thầy cô cách tạo à, một cái Google Form à, một cái dữ mẫu trong tài khoản Google của mình để mình có thể thu thập hay là lấy ý kiến của học sinh để mình mà thực hiện một cái vấn đề gì đó thậm như cô có thể quyển chuyển để mình có thể tận dụng cái biểu mẫu này à, tự tạo theo ý mình muốn à, để phục vụ cho công tác chủ nhiệm của mình à, xin chào quý cô